trường à, vàng forex chứng khoán tiền tệ ờ, à, dầu của kênh đầu tư TGC tuần từ ngày mùng 4 tháng 7 đến ngày mùng 8 tháng 7 năm 2022 như quý biết ạ thì tuần qua một tuần biến động khá là mạnh của cậu vàng à, cậu vàng đã vượt ra ngoài cái dự kiến của chúng ta xuống đến vùng phá 1800 xuống thấp nhất 1784 trước khi quay lên đóng cửa vùng 1809 có thể nói tuần qua không phải một tuần giao dịch thành công nhưng nó cũng không phải tuần giao dịch thất bại của chúng ta chúng ta có mua cậu vàng ở vùng quanh 1808 cộng trừ à, hai giá chúng ta dừng lỗ 10 giá chúng ta bị dừng lỗ lệnh đó nhưng ngược lại sau đó theo chiến lược ngày update trên nhóm Telegram thì tôi cũng có cho mọi người mua ở vùng 8688 à, chốt lời 805 thì chúng ta kéo lại một lệnh chốt lời 20 giá nói chung là tuần qua thì à, chúng ta cũng khớp khá nhiều lệnh và có lệnh chốt lời có lệnh chưa chốt lời có những lệnh vẫn đang đúng hướng thì khi điểm à, đi vào chi tiết từng sản phẩm một thì lúc đó tôi sẽ nói lại cái chiến lược xét về thông tin cơ bản tuần qua thì như chúng ta biết là chúng ta không có quá nhiều thông tin cơ bản à, mạnh được công bố à, tuần qua thì đầu tuần thì chúng ta có thông tin đơn đặt hàng hóa lâu bền của Mỹ thì có tăng nhẹ so với dự kiến Ờ, niềm tin tiêu dùng của người đầu tư thì xuống mức rất là thấp, xuống dưới 100 điểm. Đã rất lâu rồi thì niềm tin tiêu dùng của chúng ta mới xuống ở mức thấp như hiện tại. Có thể nói là như vậy. Uh, OPEC gặp mặt thì không có gì bất ngờ về diễn biến giá dầu. Uh, Chủ tịch ECB phát biểu thì tiếp tục khẳng định là ECB sẽ giữ quan điểm sẽ tăng lãi suất từ đầu tháng 7. Chúng ta chờ đợi cuộc họp của ECB đầu tháng 7. Chủ tịch Fed phát biểu thì tiếp tục duy trì cái chính sách là diều hâu và dựa vào các dữ liệu kinh tế để đưa ra những hành động gọi là mạnh tay hơn hay là nới lỏng hơn. Như vậy những cái dữ liệu kinh tế công bố trong tháng 7 này sẽ có ý nghĩa rất là quan trọng đến cuộc họp của Fed vào cuối tháng 7 ngày 26 và 27 tháng 7. Ờ, chỉ số ờ, lạm phát à, ờ, PC của Fed thì có giảm nhẹ so với dự kiến của chuyên gia đó chuyên gia dự kiến là tăng 0,4% thực tế nó tăng 0,3 tuy nhiên nó cũng không thay đổi quá nhiều so với dự kiến lạm phát của châu Âu thì tiếp tục đứng ở mức cao lập kỷ lục giống Mỹ thôi ở Mỹ thì lập kỷ lục 8,6 châu Âu cũng chạm đến mức 8,6 so với mức 8,5 kỳ vọng của các chuyên gia à, chỉ số PMI của sản xuất của Mỹ thì giảm khá là mạnh từ mức 56 của tháng trước à, các chuyên gia dự đoán là giảm xuống 54,6 thực tế là giảm xuống 53 có thể nói là xét về các yếu tố kinh tế thì các thông tin kinh tế ra tuần qua đều là thông tin xấu tiêu cực nó cho thấy là nền kinh tế Mỹ thì đang gặp tình trạng là lạm phát thì cao còn uh, sản xuất và các chỉ số kinh tế thì có dấu hiệu là thu hẹp trong tuần tới sẽ có những thông tin đáng chú ý nào à, ngay đầu tuần tới vào ngày thứ hai vào lúc 1 giờ 30 buổi chiều giờ Việt Nam PM thì chúng ta sẽ đón nhận thông tin lạm phát của Thụy Sĩ chúng ta biết ngân hàng trung ương Thụy Sĩ trong tháng 6 à, này thì cũng đã lần đầu tiên tăng lãi suất sau 11 năm đó do vậy cái chỉ số lạm phát bây giờ nó cũng rất là quan trọng nếu lạm phát tiếp tục cao thì nó có thể thúc đẩy ngân hàng trung ương Thụy Sĩ tiếp tục thắt chặt tiền tệ về Mỹ thì ngày thứ hai Mỹ sẽ là nghỉ lễ quốc khánh. Do vậy nhiều khả năng ngày thứ hai uh, cậu vàng sẽ biến động theo kỹ thuật, tức là tăng giảm không quá mạnh, đi sideways quanh mức tham chiếu. Vào ngày thứ ba, ngày thứ ba tâm điểm của chúng ta chính là cuộc họp uh, lãi suất của ngân hàng trung ương uh, Australia. Chúng ta biết ngân hàng trung ương Australia là một trong bảy cái nước thuộc G7 và có yếu tố quyết định rất lớn đến thị trường uh, tiền tệ thế giới đặc biệt là đến cặp tỷ giá các cặp tỷ giá gắn với ờ, AUD à, ờ, dự kiến nhé à, ờ, ngân hàng trung ương Canada sẽ tăng lãi suất cũng rất là mạnh tăng 0,5% từ mức 0,85 lên 1,35 nếu thật sự tăng như này thì đồng Australia sẽ phục hồi tăng giá ngày thứ tư thì uh, ngày thứ ba Mỹ không có thông tin nào quan trọng bạn nhé ngày thứ tư ngày thứ ba Mỹ có giao dịch trở lại rồi nhưng không có thông tin nào quan trọng như vậy hai ngày thứ hai và thứ ba thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật là chính ngày thứ tư Mỹ bắt đầu có thông tin quan trọng và nhiều khả năng vào phiên Mỹ ngày thứ tư sẽ bắt đầu có biến động vào lúc 9 giờ à, ờ, 9 giờ tối thì chúng ta có thể có thông tin là thứ nhất là số việc làm à, tuyển dụng mà các công ty của Mỹ có nhu cầu tuyển dụng mới dự kiến sẽ giảm hơn nửa triệu việc làm Tức là từ mức 11,4 triệu việc làm đang có nhu cầu tuyển dụng ở tháng 5 sẽ giảm xuống là 10,85 triệu việc làm ở tháng 6. Bên cạnh đó thì ờ, vào đêm 1 giờ đêm thì chúng ta sẽ có biên bản của họp FOMC. Tất nhiên biên bản này biên bản của họp tháng 6. Cái nội dung của họp thì chúng ta biết rồi. Có lẽ chúng ta sẽ chờ đợi xem cái ờ, việc Fed có giải thích rõ hơn, chi tiết hơn và có dự kiến gì ở trong biên bản này không. Nếu nhiều khả năng là nó sẽ không thay đổi nhiều. À, trước đó thì vào lúc 9 giờ chúng ta cũng có chỉ số là PMI IFN của khối uh, phi sản xuất. Ngày thứ năm thì như thường lệ chúng ta sẽ có thông tin là bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ này, số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp này. Và tâm điểm của chúng ta tuần tới sẽ vào ngày thứ sáu. Chúng ta sẽ có thông tin về tỷ lệ thất nghiệp, số việc làm được tạo mới. Thì số việc làm được tạo mới kỳ trước là 390 nghìn việc làm. Kỳ này thì các chuyên gia đang dự kiến 275 nghìn việc làm. Có thể khi mức việc làm được tạo mới ở mức là 3 400 nghìn việc làm vẫn là mức uh, kỳ vọng của Fed và không thay đổi nhiều. Tỷ lệ thất nghiệp thì dự kiến giữ nguyên ở mức 3,6. Có thể nói tuần này cũng là một tuần tin nhưng nó không quá mạnh. Vì chúng ta biết tâm điểm của chúng ta bây giờ chính là thứ nhất là lạm phát, thứ hai là cuộc họp FOMC về nâng lãi suất. Còn cái việc làm được tạo mới hay là tỷ lệ thất nghiệp không phải mối quan tâm hàng đầu của Fed nữa. Do vậy là nó cũng có ảnh hưởng đến thị trường nhưng mà không phải ảnh hưởng quá mạnh giống trước kia. Dự kiến tuần tới sẽ một tuần cầu vàng sẽ có biến động mạnh hơn. Đó là về góc độ thông tin cơ bản. Dưới ờ, về chỉ số ờ, đô la index thì nó sẽ ảnh hưởng khá lớn đến ờ, các cặp tiền tệ và cậu vàng của chúng ta. Tuần qua có thể giải thích được cái việc cậu vàng của chúng ta giảm giá không tăng lên được bởi vì đô la index tiếp tục thể hiện sức mạnh. Đó lại đỉnh ở vùng 105.6. Do vậy là cậu vàng rất là khó để bứt phá. Tuy nhiên với những cái chỉ số hiện tại của đô la index thì chúng ta hoàn toàn nhìn thấy đô la index đang tạo mô hình tạm đỉnh. Đây chúng ta nhìn thấy cái uh, trendline của mô hình đô la index này. Đây là một cái kênh giá được thiết lập rất là lâu 6 năm từ 2017 đến nay và đô la index hiện nay đang test cạnh trên của kênh giá do vậy việc đô la index quay đầu đi xuống nó là mặc mặc định rồi vấn đề chỉ là nó đang cầm cự ở đây đến lúc nào thôi cá nhân tôi thì nhìn thấy những dấu hiệu đô la index tuần tới nhiều khả năng sẽ đảo chiều khá là mạnh mẽ chúng ta có thể nhìn thấy liên tiếp hai cây nến cuối tuần đô la index của chúng ta đều tạo ra cây nến đảo chiều cây nến búa này hai cây búa cuối tuần đều là hai cây búa đảo chiều đảo chiều tại vùng đỉnh đô la index hiện nay à, về ngắn thì chúng ta nhìn thấy nó tạo mô hình hai đỉnh nhỏ đấy nhìn xa hơn chúng ta thấy mô hình hai đỉnh lớn trên đồ thị tuần do vậy rõ ràng với những cái dấu hiệu tạo đỉnh rất là rõ nét như này thì nhiều khả năng tuần tới sẽ một tuần đô la index sẽ sẽ đi xuống nếu không có gì thay đổi và khi đô la index giảm giá thì nó sẽ bớt áp lực lên vàng và các cặp tiền tệ khác tức là các cặp tiền tệ khác thì sẽ phục hồi còn đâu vàng thì cũng sẽ phục hồi Mặc dù vàng vẫn còn treo cái án lơ lửng là cái việc tăng mạnh lãi suất của Fed. Có lẽ vàng muốn tăng mạnh thì phải đợi sau cuộc họp 26 và 27 tháng 7 của Fed. Nếu thật sự Fed không tăng không lãi suất 0,75 mà tăng từ mức 0,5 trở xuống thì lúc đó vàng hoàn toàn có thể bật lên mạnh mẽ. Còn hiện tại nhiều khả năng vàng sẽ sideways tích lũy. Có một điểm đáng lưu ý đó là cái à, lãi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ thì giảm rất mạnh sau khi chạm đến vùng 3.5. Đó là một vùng kháng cự rất mạnh chúng ta có thể nhìn thấy. Đấy, vùng kháng cự rất mạnh của lãi suất của Fed, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ khi chạm vùng 3.5 nhanh chóng điều chỉnh xuống giảm rất là sâu, hiện nay đứng dưới 2,9 rồi. Cá nhân tôi thì vẫn dự kiến là lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ đứng quanh 3% cộng trừ 0.5 à, trong một thời gian nó khá là lâu để tích lũy trước khi có thể vượt được cái kháng cự này. Do vậy, nhiều khả năng trong vòng 1 2 tháng tới thì lãi suất của Mỹ sẽ đứng quanh 3% cộng trừ thôi. Điều này nó cũng ờ, giảm sức ép lên thị trường tài chính. Tức là chúng ta biết trước đó khi lãi suất ờ, của Mỹ, trái phiếu chính phủ Mỹ tăng rất là mạnh thì điều này nó làm gia tăng cái ờ, gánh nặng nợ nần lên các doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu trước đó và nó làm gia tăng cái lãi suất ở thị trường cho vay, lãi suất thứ cấp. Khi lãi suất hạ nhiệt thì rõ ràng lãi suất thứ cấp cái áp lực tăng giá nó không quá mạnh. Do vậy hoàn toàn các thị trường tài chính có thể phục hồi. Đó là xét dưới góc độ uh, tin tức về đồng đô la index bây giờ chúng ta sẽ xét chi tiết từng cặp uh, sản phẩm một của chúng ta thứ nhất là cậu vàng chúng ta nhé chúng ta có thể nhìn thấy là cậu vàng đã có dấu hiệu tạo mô hình hai đáy đấy với cây nến cuối tuần là một cây nến rất là mạnh này rút chân rất là cao nó cho chúng ta thấy là một cây búa đảo chiều với cây búa đảo chiều này rõ ràng xuống của chúng ta là canh dưới mua lên chừng nào cậu vàng không phá cái đáy hôm trước thì chúng ta cứ canh dưới mua lên thôi cái đáy của nó 84 như vậy thì rõ ràng phía dưới cái đáy này là 82 sẽ là điểm để chúng ta dừng lỗ như vậy chiến lược tuần tới của chúng ta đối với cầu vàng nó cũng đối với lệnh mua thì nó khá dễ thôi chúng ta canh ở dưới vùng 90 là mua lên 85 90 đó vùng chúng ta mua lên chúng ta dừng lỗ 80 đó canh 85 90 nếu giá xuống đến chúng ta mua lên chốt lời chúng ta vẫn theo chiến lược cũ thôi 805 810 đó là điểm chốt lời còn trường ngược lại nếu cậu vàng lên thì chúng ta làm nào chúng ta nhìn thấy nhé hiện nay cậu vàng trên trang H4 vẫn đang đi dưới m 200 đấy rõ ràng khi nó còn đi dưới m 200 thì nó sẽ gặp áp lực giảm giá do vậy chiến trường hợp nó đi lên thì chúng ta sẽ canh bán thôi vẫn là điểm canh bán tại đâu chúng ta nhìn chát ngắn hơn là H1 chúng ta có thể nhìn thấy nhìn thấy là cũng đang ở dưới M200 và nó đang có một cái kênh giá nhỏ một cái kháng cự nhỏ mà chúng ta hoàn toàn có thể canh bán tại kháng cự đó đây. chúng ta có thể nhìn thấy đây, đây hướng kháng cự này như vậy chúng ta canh bán quanh M200 thôi M200H1 hiện nay đang 23 à, cái kháng cự nhỏ của chúng ta thì ở tầm 25 26 như vậy chúng ta bán 24 26 Đấy, 324 chúng ta dừng lỗ quay đỉnh gần nhất cái đỉnh gần nhất của cậu vàng là 33 như vậy chúng ta bán 24 26 thì chúng ta dừng lỗ 35 cho tôi còn chốt lời chúng ta hướng về 1800 chúng ta chốt lời khoảng 25 giá dừng lỗ à, 10 giá chấp nhận được trường ngược lại giá xuống thì chúng ta mua đấy quanh 85 90 thôi dừng lỗ 80 còn chốt lời cũng 25 giá đó thôi 1805 1810 đó là về cậu vàng chiến lược thì tuần tới nó khá là rõ ràng đơn giản còn khi nào cậu vàng bứt phá vùng 35 à, nếu có chiến lược mới tôi sẽ update sau đối với dầu tuần qua thì chúng ta giao dịch không để thành công dầu đúng không ạ chúng ta canh bán dầu ở vùng 10.5 à, thì bị dừng lỗ à, chiến lược tuần tới thì chúng ta có thể nhìn thấy hiện nay ngắn hạn dầu đang đi trong một cái kênh giá tăng giá nhỏ trong cái kênh tăng giá nhỏ này thì nó đang gọi là sideways up với cái kênh sideways up ngắn hạn như này thì chúng ta sẽ canh cạnh dưới mua lên cạnh trên bán xuống thôi à, cạnh dưới của kênh giá thì đang nằm ở vùng 105 cạnh trên đang nằm quanh 114.5 như vậy chúng ta sẽ canh uh, mua ở vùng 105 105 cộng trừ 0.3 giá chúng ta dừng lỗ 103 cho tôi còn chốt lời chúng ta hướng về vùng giá 110 tức là chúng ta dừng lỗ hai giá chốt lời 5 giá trường ngược lại nếu giá lên nhé thì vùng 114.5 115 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ tầm hai giá là 116.5 chốt lời chúng ta hướng về 110 Hiện nay giá dầu sẽ đang có cái điểm cân bằng quanh 110. Giao cắt vàng thì đã xuất hiện rồi, do vậy ưu tiên là trên bán xuống. Nhưng ngược lại là nếu nó chạm cạnh dưới thì chúng ta cứ mua lên thôi, sai thì dừng lỗ. Nói chung chiến lược dầu thì tuần tới cũng là chúng ta đánh sideways up thôi. Khá đơn giản. Đối với chứng khoán Mỹ, Đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì tuần qua giá đi hơi ngược một chút chúng ta kỳ vọng là giá lên 325 nhưng thực tế thì giá lên được 319 ờ, sau đó giá quay đầu nhưng ngược lại lại quay xuống cho chúng ta khớp lệnh mua ở vùng 30 năm lệnh thì chúng ta khớp rồi khớp rồi bây giờ chúng ta cứ ngồi chờ thôi giá hiện nay đóng cửa 31 096 chúng ta ngồi chờ để chốt lời ở vùng chúng ta mua 30 năm thì chúng ta chốt lời 32 năm thôi à, giá đã quay lên được 600 giá chúng ta rời dừng lỗ về hỏa vốn còn lại thì tuần mới này chúng ta tiếp tục duy trì lệnh đá khớp thôi chứ không có chiến lược gì mới cả chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục phục hồi đó chỉ số Dow Jones còn đối với chỉ số ờ, SP500 thì cũng tương tự thôi giá đã xuống đến ờ, chúng ta mua ở 3750 giá xuống sâu nhất 3740 vừa khớp lệnh chúng ta xong quay đầu hiện nay giá đang 3825 chúng ta kỳ vọng giá trở lại 4.000 như vậy chúng ta cứ ngồi để chờ chốt lời thôi à, chúng ta làm duy nhất một động tác đó rời điểm dừng lỗ về hòa vốn rồi chờ chút lời chỉ số Nasdaq 100 thì tuần qua chúng ta cũng khớp lệnh thôi chúng ta ờ, mua ở vùng là 11.400 11.500 giá xuống sâu nhất 11.340 lệnh thì khớp rồi hiện nay giá đang 11.586 à, đối với FPNA Nasdaq thì chúng ta chưa rời địa, điểm dừng lỗ về hóa vốn được nhá chúng ta vẫn duy trì điểm dừng lỗ 11 ngày Đấy, chốt lời chúng ta hướng đến 13 ngày tạm thời là như vậy vì Nasdaq nó hay biến động mạnh chúng ta tránh trường hợp là giật dâu và giá hiện nay cũng chưa cách quá xa mới cách điểm khớp lệnh chúng ta 1 đến 2% thôi chúng ta phải tiếp tục quan sát đó là về chỉ số chứng khoán còn đối với các cặp tiền tệ Tiền tệ thì tuần qua chúng ta khá là thành công với ờ, cặp Uzi USD chi yên Nhật. Chúng ta bán USD chi yên Nhật là 136.5, giá lên cao nhất 137. Lên thêm 20 pip nữa thì chúng ta dừng lỗ nhưng rất tiếc giá không lên và quay đầu. Giá đã giảm xuống sát điểm chốt lời chúng ta. Chúng ta chốt lời 134.5, giá xuống 134.7. Uh, ờ, target chốt lời là chạy 90%. Uh, ờ, khi chúng ta giao dịch thì 80% trở lên thì mặc định đòi coi như điểm chốt lời. Nếu giá quay lên chúng ta cắt. Các bạn mà chưa chốt thì hiện nay giá đang 1352 thì các bạn vẫn ờ, lời được 130 pip Tuần tới thì chúng ta không có chiến lược nào mới. Nếu lệnh chúng ta chốt lời rồi có lẽ chúng ta canh tiếp tục canh xuống ở cái vùng 1365 1366 này chúng ta vẫn tiếp tục bán thôi. Chúng ta vẫn dừng lỗ 1373. Chốt lời chúng ta vẫn hướng về vùng giá 34 ờ, xa hơn là 33. Đó là Uzi. Uzi bây giờ chúng ta chỉ canh bán thôi đô la index đang vùng đỉnh rồi à, đô la thì đã hình thành hai cây nến đảo chiều à, hai cây búa rồi khả năng đô la sẽ giảm giá thôi do vậy đối với các cặp tiền tệ gắn với u tuần tới thì chúng ta cứ canh mua cặp à, tiền tệ gắn với bán u và mua các cặp tiền tệ khác trong nhóm G7 đối với đồng bảng trên yên Nhật bảng trên nhật thì ờ, tuần qua xuống giá khá là mạnh chúng ta không vào được lệnh đúng không ạ chúng ta canh bán ở 385 nhưng mà giá xuống 61 rồi đồng bảng trên nhật thì khi giá xuống 61 thì chúng ta khó giao dịch rồi bởi vì đồng này chúng ta chỉ canh trên bán xuống thôi Đấy, đồng yên sớm muộn sẽ mạnh lên do vậy chúng ta canh trên bán xuống tuần tới có lẽ chúng ta không giao dịch đồng này đối với đồng euro trên USD euro trên USD chúng ta khớp lệnh rồi chúng ta cứ ngồi thôi quanh 1.0360 cộng trừ chúng ta khớp rồi thì giá xuống đến 1.0360 58 nếu chúng ta khớp cộng thì khớp mà các bạn đẹp đúng 1.360 chúng ta không khớp chúng ta mua ở cận trên thì chúng ta khớp 1.0370 hiện nay giá đang 1.0420 à, chiến lược đồng euro thì chúng ta cũng vẫn kỳ vọng là tuần tới sẽ đảo chiều tăng giá USD đảo chiều do vậy đồng euro chúng ta tiếp tục canh mua nhé các bạn cứ nhớ cho tôi là 1.0360 cộng trừ 10 pip Đấy, các bạn dừng lỗ cho tôi là 60 pip tức là 1.30300 còn chốt là 200 pip Đấy, mua ở 360 thì chúng ta chốt ở 560 chấm hết đồng này chúng ta chỉ giao dịch vậy thôi À, đối với đồng bảng trên USD đối với đồng bảng trên USD thì chúng ta khớp lệnh rồi khớp lệnh rồi chúng ta cứ ngồi chờ thôi hiện nay chúng ta đang lái được 8 90 pip nếu bạn nào chốt lời chốt lời rồi bạn nào chưa chốt lời chúng ta cứ ngồi vì đồng này chúng ta kỳ vọng là chốt lời ở ờ, 300 pip cơ 1.2300 cơ chúng ta cứ ngồi chờ thôi không có gì cả và đồng này thì uh, hoàn toàn có thể test đo lại cái khu vực 1.1990 này một lần nữa Đấy, hoàn toàn có thể đo lại khu vực này một lần nữa thì nếu đo lại các bạn cứ vào lệnh thôi bởi vì chúng ta kỳ vọng là đô la sẽ giảm giá trong tuần này đô la tạo đỉnh rồi sẽ giảm giá mà đúng đồng AUD USD chúng ta kỳ vọng đồng AU sẽ tăng giá do vậy đồng này chúng ta sẽ canh mua thôi Đấy đối với đồng này tuần này thì chúng ta canh mua thôi đây hiện nay đồng này đang có hỗ trợ theo cái dọc theo cái kháng cự cự này như vậy chúng ta canh mua quanh đáy cũ thôi test đáy này 0.7670 cộng trừ 10 pip chúng ta dừng lỗ 50 pip cho tôi 0.6720 chốt lời 200 pip bởi vì à, đô la Úc sẽ nâng lãi suất 0.5% trong tuần này do vậy kỳ vọng đô la Úc sẽ tăng giá đối với đồng đô la New Zealand NZD USD NZD USD thì tuần qua chúng ta khớp lệnh rồi chúng ta ngồi chờ thôi nhé chúng ta đã khớp lệnh ở 0.6180 rồi hiện nay đang lái 40 pip chúng ta cứ tiếp tục ngồi chờ thôi chờ chốt lời thôi 200 pip thì chúng ta chốt lời không có giao dịch gì mới cả đối với đồng USD trên CAD chúng ta kỳ vọng là USD sẽ giảm giá CAD sẽ tăng giá tăng giá như vậy cặp này sẽ giảm nhưng mà rõ ràng cặp này thì ờ, lệnh bán tuần trước nữa của chúng ta chốt lời rồi 200 pip rồi đúng không chúng ta bán 1.3050 thì chúng ta chốt lời rồi 1.2850 rồi giờ rõ ràng đồng đô la sẽ giảm giá như vậy thì nếu đồng này quay lên chúng ta tiếp tục bán thôi ờ, và kỳ vọng đô la sẽ làm giá về sau như vậy chúng ta tiếp tục bán ở 1.3060. Chúng ta dừng lỗ cho tôi 50 à, pip 1.3100. Còn chốt lời 200 pip 1.2860. Đó là toàn bộ cái nhận định chiến lược tuần từ ngày mùng 4 cho đến ngày mùng 8 tháng 7 năm 2022. Thì chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.